Hello, xin chào anh chị em. Xin chào anh chị em à, trong cái buổi trưa ngày hôm nay. Ở trong buổi trưa hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta là đó là là chúng ta gì ạ? Trong phân tích kỹ thuật và trong phân tích cơ bản thì chúng ta có nên sử dụng riêng phân tích cơ bản hay là riêng cái tích thuật hay không? Hay chúng ta kết hợp như nào để cho nó hài hòa? Thì đây là một trong chiến lược mà giúp Dũng và cọc viên của Dũng đạt được những kết quả rất là tốt trong quá trình đầu tư chứng khoán vậy theo bạn thì uh, nếu mà phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản thì cái nào là quan trọng hơn ạ à? theo anh chị em các bạn là trong phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản thì cái phân tích cơ bản hay là phân tích kỹ thuật quan trọng hơn và chúng ta biết rằng trên thị trường thì nó có rất nhiều các trường phái khác nhau nhiều hệ thống đầu tư khác nhau nhưng tuy nhiên thì việc mà ứng dụng một cái phương pháp hệ thống đầu tư để giúp chúng ta có thể đầu tư thành công được trong thị trường chứng khoán thì không phải hệ thống nào cũng có thể giúp chúng ta thành công được vậy theo anh chị em ai nghĩ là phân tích kỹ thuật mà chúng ta thấy rằng là nó là quan trọng hơn phân tích cơ bản thì có thể comment số 1 còn nếu anh nghĩ là kỹ phân tích kỹ thuật nó gì à nó không quan trọng bằng phân tích cơ bản thì chúng ta có thể comment số 2 nếu phân tích cơ bản là quan trọng hơn ạ <clears throat> ok Ai nghĩ là phân tích cơ bản quan trọng hơn ạ à. anh chị em cứ thật thoải mái đi ạ à. thật thoải mái để chúng ta sẽ đưa ra xem là góc nhìn của chúng ta như thế nào ai nghĩ rằng là vậy ai nghĩ là hai phân tích cơ bản và phân kỹ thuật đều là quan trọng và chúng ta cần phải kết hợp cả hai thì có thể comment cho số 3 đúng không comment số 3 tức là chúng ta thấy rằng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đều là quan trọng và cực kỳ quan trọng thì có thể comment số 3 vậy chúng ta sẽ xem rằng là vậy điều gì đang diễn ra ở đây các bạn sẽ biết rằng là trong đầu tư chứng khoán á, nếu đầu tiên chúng ta có thể có một cái cuốn sách đó là đầu tư như một nhà vô địch của gì ạ của Mac Mini thì trong tác phẩm đó ông có nói rằng là nếu nếu gì ạ nếu mà trong phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật thì ông sẽ đưa ra là 50 50 ạ tức là tỷ lệ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là 50 50 đúng không ông sẽ nói một cái câu chuyện như thế hoặc là trong VMO Neo thì ông có thể là phân tích cơ bản ông lấy 60 và phân tích kỹ thuật ông lấy 40 đúng không à, thực tế thì nếu dễ rõ ràng là chúng ta quan sát trên thị trường thì rõ ràng là William O'Neill ông tỷ lệ phân tích cơ bản có lẽ chỉ là 30 thôi ạ còn phân tích kỹ thuật ông sẽ là 70 Vậy ai có nhìn thấy là William O'Neill tất cả các sản phẩm của William O'Neill thì phân tích kỹ thuật chiếm 70 phần trăm khoảng là phân tích cơ bản chiếm khoảng 30 phần trăm đúng không còn nếu anh chị em để ý một chút là trong những cái tác phẩm của Wickoff hay là Mac Mini à, Wickoff hay là Davat hoặc là Limore thì chúng ta thấy là ông thiên về phân tích cơ bản à, phân tích kỹ thuật ông thiên về phân tích kỹ thuật vậy chúng ta nên phân tích theo uh, trường phái nào ạ hỏi đặt ra bây giờ chúng ta đang nên phân tích theo trường phái nào thế thì uh, chúng ta sẽ bóc tách từng cái mảng ra để chúng ta có thể nhìn rõ hơn bởi vì thực tế là nếu bây giờ nói cái nào quan trọng hơn nếu anh chị em mà mang cái phân tích kỹ thuật này mà đi cãi nhau với các anh chị em trường phái phân tích cơ bản thì rõ ràng chúng ta thua rồi hoặc là anh chị em mà mang trường phái cơ bản mà đi phân tích trường thái phân tích kỹ thuật thì cũng là thua rồi nên ở đây thực ra là không có cái gì đúng không có gì sai nhưng trước khi mà Dũng muốn anh chị em hiểu rõ hơn về từng trường phái một anh chị em sẽ thấy rõ ràng để chúng ta có thể có lựa chọn và tí nữa chúng ta sẽ xem là chúng ta nên lựa chọn cái điều gì à, trước khi mà Dũng phân tích thì à, Dũng nói một cái lời nói à, miệng lời nói của Mark Mini ông có nói là một cổ phiếu có cơ bản tốt đến mấy nha có cơ bản tốt đến mấy rất là tốt cổ phiếu tăng trưởng tuyệt vời nhưng không có đảm bảo các yếu tố kỹ thuật thì ông sẽ không mở mua và ngược lại một cổ phiếu một cổ phiếu có kỹ thuật rất là đẹp nhưng các yếu tố cơ bản không tốt thì có mua không ạ báo như em là một cổ phiếu cơ bản không tốt về cơ bản chúng ta nhìn là chưa được tốt lắm hay là à, tại hiện tại chúng ta nhìn chưa được tốt lắm nhưng nếu trong trường hợp mà chúng ta nhìn thấy các yếu tố về kỹ thuật rất là tốt rất là đẹp thì chúng ta có mua không ạ vậy chị em có mua không mua hay không ạ à? đấy thế thì ở đây ông có nói rằng là ông sẽ mua mua bởi vì sao bởi vì cái yếu tố mà ông nói rằng là rất nhiều cổ phiếu công nghệ hoặc là một vài các cổ phiếu như anh chị em để ý một chút các cổ phiếu ngành dược đúng không những ngành dược ấy, thì thường là nó có dạ, nó có một sản phẩm mới mà nó chưa được công bố đúng không nó sản phẩm mới nó chưa được công bố tuy rằng những quý trước nó đang là chưa được tốt lắm có thể quý trước nó đang hiểu gọi là thất bại còn quý trước nó đang kết quả kinh doanh không được tốt nhưng rõ ràng nó đang có một cái đối tác tốt nó đang tìm ra một cái sản phẩm giả sử như ngày xưa chúng ta có một cái à, công ty có một sản phẩm chống ép chẳng hạn thế thì khi mà cổ phiếu đó cái sản phẩm chống ép đó chưa được công bố ra thị trường nhưng tuy nhiên thì nó đã gì ạ trong nội bộ công ty họ đã biết rồi nên chính vì vậy họ đã thu gom ở cái đoạn trước đó rồi vậy khi họ thu gom ở giai đoạn trước đó rồi nên việc mà nó tạo ra một lượng lượng tiền tham gia vào sẽ đấy là lúc mà cổ phiếu đang được tích lũy rất là tốt nên giá đúng không giá bao giờ nó cũng đi trước thông tin bao giờ anh nghĩ là giá bao giờ nó cũng đi trước thông tin này comment cho số 1 có ai chị em nghĩ rằng là thông tin đi trước giá thì comment số gì ạ số 4 ạ thế đâu ạ chúng ta ai nghĩ rằng chúng ta giá đi trước thông tin chúng ta biết rằng là có cái quy luật như này này thường là các công ty các tổ chức á, anh chị em có thể à, nếu anh chị em đã đọc về những cái cuốn sách đúng không của quýt cọp đúng không của một vài các trường phái như Việt Nam thì chúng ta sẽ hiểu đơn giản là một cổ phiếu bao giờ cũng được gì ạ trong quá trình tích lũy thì họ thu gom một lượng lớn cổ phiếu rất là lớn là thu gom một lượng cổ phiếu rất là lớn đây chúng ta gọi là trong quá trình tích lũy họ thu gom thu gom thu gom thu gom thu gom và sau khi họ thu gom bằng những chiến lược khác nhau thì khi mà họ mua được một lượng đủ cổ phiếu mà họ đã đáp ứng được nhu cầu của họ thì lúc đó các thông tin bắt đầu được đưa ra các thông tin bắt được bơm ra và bắt đầu bơm ra ở mức độ đầu tiên thì bơm ra rất là nhỏ giọt để cho chúng ta biết rằng sẽ có một lượng lớn các nhà đầu tư có thể biết các thông tin đó nhưng chưa phải là lớn lắm dần dần các thông tin đó bắt đầu được đưa ra nhiều hơn và cuối cùng thì chúng ta biết rằng là các công ty sẽ đưa ra bằng cách thì là sử dụng truyền thông truyền thông làm gì ạ à? họ đến họ phỏng vấn họ đến họ gì ạ à? họ nói về cổ phiếu chúng ta và đây là những cái bài học đây là những cái bài mà quân bài mà chúng ta nhà đầu tư cá nhân có thể không biết được nó giống như bây giờ chúng ta đang nhìn thấy trên truyền thông có rất nhiều các thương vụ về ca sĩ về nghệ sĩ về các kiểu đang diễn ra nhưng chúng ta không biết ở bên trong truyền thông đang làm gì chúng ta không biết ở bên trong truyền thông là gì đặc biệt là chúng ta cũng biết là các kênh như là youtube thế này họ cũng lợi dụng những cái gì ạ à? lợi dụng những cái quân, quân bài đó để họ gì ạ à? họ làm sao để cho kênh mình tăng rất là nhanh nên chỉ đợi nhưng chúng ta biết rằng là họ sẽ đưa ra rất nhiều các thông tin trái chiều và đặc biệt là các thông tin thông tin gì ạ à? gây tranh cãi anh chị em nhỉ các thông tin gây tranh cãi gây tranh cãi các thông tin mà làm sao có nhiều người mà cãi nhau ẩm mỹ lên thì nó là gì ạ nó tạo ra một cái quá trình cãi cãi, cãi nhau quan trọng là khi mà cãi nhau người ta comment càng nhiều người ta comment người ta được nói nhau càng nhiều càng nhiều comment thì gì ạ? cái kênh đấy sẽ lên rất là nhanh càng nhiều cãi nhau thì kênh đó sẽ phát triển rất là mạnh và đó là những cái kênh mà nó thuộc dạng như vậy sau thời gian thì sau thì ra được rất là nhiều view rồi nhiều kênh rồi thì ở đâu họ lại đổi tên họ đổi tên à, họ đổi tên cái kênh đó và họ đưa ra những cái gì ạ à, cái thông tin lúc đấy để mang tính chất là tích cực nên chúng ta thấy rằng là rất là hay đúng không ạ rất là hay để chúng ta biết rằng là mọi thứ nó đều có nguyên nhân của nó Tức mọi thứ nó đều có nguyên nhân có quy luật có bên trong của nó nếu chúng ta hiểu rõ được thế được ở đây chúng Dũng lại quay trở lại câu chuyện anh chị em đang muốn biết đó là gì ạ? khi mà thông tin bắt đầu được đưa ra đưa ra đưa ra đến mức là cổ phiếu bắt đầu tăng mạnh tăng mạnh thì lúc đó nó bắt đầu giai đoạn chạy nước rút thì phân tích kỹ thuật nó chính là gì ạ nó chính là phản ánh cái thông tin cái cảm xúc của nhà đầu tư cái sự thiếu hiểu biết của nhà tư và sự dạ chúng ta là những quân bài của hay là chiến lược của các nhà đầu tư chỗ là những nhà đầu tư lớn những nhà đầu tư cáo già chỉ có một số các anh chị em không biết thì chúng ta cứ mua mua bán bán hoặc là đi theo các gì ạ các nhóm nọ nhóm kia đầu tư chứng khoán nó chả biết tin chả biết tí nào về phân tích kỹ thuật chẳng biết thế nào phân tích cơ bản mà chỉ lên diễn đàn để nghe ai đó phím hàng mãi mong có kết quả cao điều đó là điều gì ạ thế thì à, quy luật nhân quả sai hết rồi ạ nhân quả bị sai chúng ta trong đạo Phật thì người, chúng ta biết rằng có quy luật nhân quả quy luật nhân quả trong đạo Phật chúng ta hiểu đơn giản là này nếu chúng ta tạo ra nhân nào thì chúng ta gặp quả đó đúng không chúng ta gì ạ à, chúng ta có nhiều kiến thức thì chúng ta sẽ có gì ạ à, hiểu rõ về thị trường hiểu rõ quy luật thị trường hiểu rõ được cái biến động của thị trường thì chúng ta sẽ gì ạ à, đúng không thì chúng ta sẽ có kết quả của thị trường còn nếu chúng ta không hiểu rõ thì chúng ta sẽ trở thành những nạn nhân đúng không chúng ta trở thành nạn nhân nên ở đây chúng ta sẽ thấy là từ điều này anh chị em có thể đánh giá lại xem là chúng ta thấy điều gì ạ vậy bây giờ anh chị em từ những anh chị em đã phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản thì điều này chúng ta có thể điều này chúng ta có thể nhìn nhận ở góc độ nào chúng nói một cái luận điểm như này luận để anh chị em có thể nhìn ra được cái gì ạ mọi thứ đang sẽ diễn ra như nào từ cái câu chuyện này anh chị em sẽ thử thử phân tích ngược lại ạ tại vì câu chuyện này nó vẫn là thông tin thôi ạ đúng không nó vẫn là thông tin thôi ạ thế bây giờ câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ nhìn thấy ở góc độ nào có phải là một cổ phiếu từ điều này anh chị em sẽ nhìn thấy này một cổ phiếu dù tốt hay là xấu Dũng chưa biết đúng không dù tốt hay là xấu Dũng chưa cần biết ạ à. đúng không Dũng chưa cần biết là cổ phiếu tốt hay xấu nhưng có một điều mà Dũng có thể biết đó là gì ạ thông tin là sử một cái cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt anh chị em nào bây giờ chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là một cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là kết quả kinh doanh tốt có nhiều dự án có nhiều dự án hoặc là có thể sắp sửa được thâu tóm sắp sửa được thâu tóm thì ai là người biết thông tin đầu tiên ai là người biết thông tin đầu tiên có lẽ chúng ta sẽ biết rằng là chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc kế toán trưởng và một số những người trong ban lãnh đạo vậy họ làm gì ạ họ làm gì ạ họ sẽ đưa quân người nhà cháu chất anh em xa gần tất cả là bắt đầu họ thu gom đúng không họ thu gom sau khi họ thu gom xong một thời gian thì lúc đó công bố thông tin là ai là người công bố thông tin ạ à? ai là người công bố thông tin đúng không kết quả kinh doanh ai là người công bố thông tin họ chính là người công bố thông tin vậy câu hỏi tiếp theo chúng ta lại làm ngược lại đi ạ chúng ta làm ngược lại ấy. bản thân chúng ta rất nhiều anh chị em cũng rất là giỏi về phân tích ạ phân tích về cơ bản rất nhiều anh chị em giỏi về phân tích về cơ bản thì cái việc đầu tiên chúng ta sẽ rằng là có khi nào bây giờ anh chị em thực ai đã thấy rằng là chúng ta đặt ra kế hoạch là từ nay đến cuối năm chúng ta có thể là có doanh có thu nhập trong cuộc sống người ta anh chị em đã ai có nghĩ rằng là từ năm đến nay đến cuối năm chúng ta có gì thu nhập khoảng độ một tỷ đồng hoặc là hai tỷ đồng một một năm không ạ có không ạ chẳng hạn như thế hoặc là một số anh chị em có thu nhập thấp hơn là khoảng một năm trăm triệu một năm chẳng hạn như vậy chúng ta có không có kế hoạch như vậy không ạ Dũng biết rằng là sẽ ở đây số lượng mà có kế hoạch cụ thể không biết là bao nhiêu nhưng cũng có thể dự đoán khoảng 20 phần trăm anh chị em có thể comment ạ à, ai mà chúng ta có kế hoạch cụ thể trong gì à, tự do tài chính của chúng ta từ bây cuối năm thì chúng ta sẽ comment cho Dũng số 1 còn ai không có thì comment số 4 đi ạ à. Dũng tin chắc hãy ạ hãy thật với chính mình ạ hãy thật với chính mình ạ đúng không hãy thật với chính mình con số cụ thể nha kế hoạch từ nay đến cuối năm chúng ta có muốn lợi nhuận bao nhiêu đúng không thế thì chúng ta sẽ thấy là lợi nhuận chúng ta kế hoạch cụ thể bao nhiêu bởi vì nếu chúng ta có kế hoạch sau này nếu có thời gian Dũng sẽ phân tích về một cái chiến lược để chúng ta đạt được bất cứ mục tiêu gì thế thì cái câu chuyện ở đây nếu chúng ta có kế hoạch cụ thể về lợi nhuận về doanh thu về số 4 này. nhưng bây giờ câu hỏi tiếp theo Dũng muốn đặt ra gọi là có bao nhiêu chị em là khi mà chúng ta có kế hoạch thì chúng ta không những là không đạt cái gì ạ à, cái kế hoạch của chúng ta mà thậm chí là thấp hơn rất nhiều thấp hơn á, thấp hơn con số của chúng ta giả sử có nhiều anh chị em là 10 tỷ ok rất tuyệt vời ạ chúng thấy rằng là con số 10 tỷ là Đấy. có một số anh chị em ít hơn đúng không là 500 triệu hoặc là một số anh chị em là tỷ hai con số này theo Dũng thì không có gì không thể đạt được cả nó nằm trong tầm tay luôn ạ Đấy. 10 tỷ cũng nằm trong tầm tay với Dũng thì nó quá là thấp đơn giản thế thôi ạ đơn giản thế thôi nên anh chị em có thể biết rằng là cái thu nhập của Dũng một năm trong quá trình đầu tư về công ty về doanh nghiệp nó như thế nào nhiều anh chị em ở tại sao ông lại lại đào tạo và có đầu tư không ạ nếu mà Dũng chỉ ra những cổ phiếu tốt nhất thì tại tại sao lại không đầu tư đúng không mua cổ phiếu nào cũng gần như thành công thì tại sao cũng không đầu tư câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy thôi ạ à thế đâu đầu tiên chúng ta thấy là nếu chúng ta đưa ra kế hoạch đưa ra lợi nhuận đưa ra tất cả mọi thứ nhưng thực tế chúng ta cũng chưa chắc đã đạt được cái lợi nhuận mà chúng ta đưa ra chưa chắc á nhưng bây giờ câu hỏi đặt ra này câu hỏi đặt ra này các doanh nghiệp các công ty họ cũng có thể hiểu được điều này họ có thể là nhiều công ty họ chưa chắc đã đạt được cái lợi nhuận mà họ đưa ra nhưng nhiều công ty họ sẽ có thể vượt xa anh chị em nhá cái này là cái quan trọng này nhiều công ty họ có thể vượt xa vượt rất là xa cái lợi nhuận mà họ đưa ra nhưng không bao giờ họ có thể đưa ra cái gì ạ? kế hoạch khớp với cái thực tế họ đạt tại sao họ lại không bao giờ đưa ra kế hoạch khớp với họ đạt bởi vì nếu mà bằng cái kế hoạch họ đạt ấy, thì thứ nhất là năm sau họ không được thưởng nên bao giờ họ đưa bao giờ cũng thấp hơn tuy rằng là rất là tham vọng nhưng bao giờ họ cũng đưa là gì ạ hơn so với thực tế anh chị em hiểu không ạ bao giờ cũng thấp hơn so với thực tế tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ hiểu đơn giản này trong báo cáo tài chính trong báo cáo tài chính thì việc một doanh nghiệp hay là một gì ạ công ty mà chúng ta biết rằng là hiện tại với cái hệ thống kiểm toán ở Việt Nam với cái báo cáo tài chính Việt Nam thì chúng ta không thể biết được cái quý này quý gì quý 2 hoặc quý 3 họ có thể tạo ra một cái lượng doanh thu đột biến được không trừ khi trừ khi trừ khi một doanh nghiệp họ muốn phát hành thêm cổ phiếu trừ khi một doanh nghiệp họ muốn tăng vốn trừ khi một doanh nghiệp họ muốn bán cho các đối tác chiến lược nên chính vì vậy thì ở những năm trước đó họ cũng muốn cho lợi nhuận tăng nhưng họ chỉ cho tăng mức vừa thôi và trong năm 2021 này nếu họ muốn là tăng quy mô vốn như một số dòng ngân hàng hoặc là muốn họ tăng một số các gì ạ à, các yếu tố khác nữa nên họ chỉ cần điều kiện đầu tiên họ giảm thiểu gì ạ giảm đầu tiên là giảm cái gì anh chị em biết không ạ giảm thứ nhất là giảm về chi phí chi phí quản lý về chi phí market tất cả các loại chi phí marketing chi phí khác nữa họ giảm điện xong rồi họ gì ạ họ có thể tăng doanh thu bằng tất cả các công cụ công cụ của nó thì chúng ta biết rằng là một doanh nghiệp để tăng doanh thu được nó có một số các yếu tố để tăng một là do nền kinh tế đúng không do nền kinh tế đang chu kỳ tăng trưởng nên chúng ta phải doanh thu để tăng thứ hai là gì ạ do con người thưa con người chúng ta đó là do ban lãnh đạo mới bình thường có ban lãnh đạo mới thì nó có thể tạo ra doanh thu tăng rất mạnh thứ ba là ta gì ạ do gì ạ do văn hóa doanh nghiệp ban lãnh đạo mới này văn hóa doanh nghiệp nó cũng thể tạo ra doanh thu đấy là chúng ta gọi là nhân sự chúng ta còn tiếp tục là doanh thu nó còn đến gì ạ đó là sản phẩm mới bình thường là một công ty nếu cái sản phẩm mới mình đưa ra thì nếu sản phẩm đấy mà được đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì doanh thu cũng có thể tạo ra đột biến ngoài ra thì doanh thu có thể tăng gì ạ công nghệ mới tức là công nghệ mới đưa vào khiến giảm chi phí giảm uh, rất nhiều các gì ạ rất nhiều các khâu để giúp cho doanh nghiệp đó có thể đi nhanh hơn đi xa hơn ngoài ra nó còn giảm đây gì ạ chúng ta gọi là giảm gì ạ nhà máy mới á, khi mà chúng ta có một cái nhà máy mới thì nó cũng tạo ra cái gì ạ doanh thu ờ, doanh thu tăng đột biến những cái tất cả điều đó nó phải là doanh nghiệp nó phải tạo ra cái độ động lực tức là cái sản phẩm nó phải bán được nó phải đưa ra thị trường được chấp nhận giống như là Apple mỗi một lần nếu mà đưa ra sản phẩm mà được bán ra thì cổ phiếu tăng rất mạnh hoặc là chúng ta Samsung hoặc là chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều các sản phẩm như là ờ, tới đây thì không biết rằng là chúng ta Vingroup nó có đưa ra sản phẩm nó nó sẽ tạo ra sự tăng đột biến hay không thì chúng ta chỉ nhìn quan sát chỉ quan sát cổ phiếu gì ạ Vingroup là chúng ta biết rằng là khi nào khi nào cổ phiếu đó sẽ được phát hành hay không ạ chúng ta không cần biết rằng cổ phiếu đó khi nào phát hành nhưng nếu chúng ta cần quan sát để anh chị em nào thông minh một chút ạ à, đúng không có hiểu biết một VSA một chút hiểu rõ về phân tích một chút kỹ thuật thì chúng ta sẽ có thể biết cổ phiếu đó có thể sắp rửa phát hành chưa à, sắp bán cho các đối hay là IPO ở Mỹ chưa thế câu chuyện ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản là thế một cái sản phẩm mà một công ty muốn tạo ra sự đột biến về doanh thu mục đích của tất cả sự đột biến đó thì phần lớn các công ty nó sẽ là gì? ạ? có một cái phần quan trọng đó là gì ạ để công ty mà tăng trưởng mạnh và phần lớn gì ạ à, doanh nghiệp mà có gì ạ à, có sự mức lợi nhuận cao thì đầu tiên anh chị em một cái gì ạ à, cái gốc của nó là gì anh chị em biết không cái gốc của mọi ạ à, mọi sự tăng trưởng cao về lợi nhuận của doanh thu đó là gì ạ anh chị em có thể comment cho tôi này cái gốc ở bên trong nó là gì ạ cái quy luật bên trong nó là gì anh chị em có thể comment cái điều đó được không ạ chúng ta phải hiểu cái gốc tại vì chúng ta phân tích mà chúng ta không nắm được cái gốc thì chúng ta sẽ gì ạ có thể một vài lần chúng ta thấy là chúng ta có kết quả nhưng một vài lần chúng ta sẽ không có kết quả và chúng ta cứ chạy vòng vòng vòng vòng đó là gì ạ gốc của nó là gì ạ thông thường nó là gì ạ ok tức là để một cái cổ phiếu mà nó tăng á anh chị em văn hóa doanh nghiệp lãnh đạo ok những cái đấy đều rồi nhưng thực mục đích của tạo ra cái đấy để làm gì nếu mà một doanh nghiệp bắt đầu bước vào tăng rồi văn hóa doanh nghiệp sản phẩm mới lãnh đạo mới nhà máy mới công nghệ mới chiến lược kinh doanh đột phá tất cả mọi thứ rồi thì thường là gì ạ chúng ta sẽ thấy là sau cái sự tăng trưởng đó đó là phát hành phát hành cổ phiếu có phải không ạ tức là thường tất cả mọi thứ khi nó có cái thể thì bắt đầu nó có gì ạ phát hành cổ phiếu anh chị em thấy rằng là gì ạ cổ phiếu gì ạ cổ phiếu hòa phát rất nhiều cổ phiếu khác đúng không sau khi thực tế tất cả cái đấy là cái cốt lõi bên trong nhưng chúng ta cũng sẽ thấy là tất cả nó sẽ tạo ra cái sự phát hành cổ phiếu đặc biệt là cổ phiếu gì ạ ngân hàng chúng ta sẽ nhìn rõ hơn thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là mọi thứ nó sẽ tập trung vào để phát hành để bán cổ phiếu để làm sao bởi vì nó phải đẩy cổ phiếu lên đến một mức nào đó mà trước khi phát hành nó phải tạo ra cái sự uy tín đúng không anh chị em muốn phát hành muốn tăng quy mô vốn muốn nhà đầu tư đầu tư nhiều vào cổ phiếu của mình mục đích là như thế em ạ chúng ta mục đích chúng ta niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán để làm gì cái cốt lõi chúng ta phân tích gì ạ phân tích niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán chúng ta phải là muốn có lợi nhuận đúng không ạ doanh nghiệp thì lợi nhuận nó đúng rồi có phải là họ muốn là hưởng cổ tức hay không ạ cho anh chị em doanh nghiệp chủ doanh nghiệp có muốn hưởng cổ tức không ạ hello anh chị em là nghĩ doanh nghiệp chủ doanh nghiệp có muốn hưởng hưởng cổ tức bằng tiền mặt hay là chúng ta phát hành ạ anh chị em phải ạ phải hiểu đơn giản cái gốc rễ trong đó tại vì chúng ta phân tích nhiều người cứ phân tích cơ bản nhưng chẳng hiểu gì về phân tích cơ bản cứ phân tích là báo cáo tài chính doanh thu lợi nhuận tất cả mọi cái nhưng không hiểu về gốc rễ của nó nên cứ phân tích phân tích phân tích phân tích mãi gốc rễ của tất cả mọi thứ vẫn là ROE các bạn không ạ R từ ROE chúng ta sẽ suy ra được tất cả lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu à, lợi nhuận trên uh, tổng tài sản thế thì uh, chúng ta biết rằng là chúng ta bỏ ra gì ạ vay tất cả nguồn lấu vốn nguồn lực từ à, vốn chủ sở hữu tất cả khoản khoản vay và chúng ta xem là lợi nhuận trên vốn sở hữu xin lỗi thì chúng ta sẽ xem là lợi nhuận chúng ta được bao nhiêu chúng ta phải tính từ đó chúng ta mới tính từ gốc và chúng ta biết rằng là chúng ta làm ăn hiệu quả hay không và mỗi một cái doanh nghiệp từ gì ạ à, từ sản xuất đến công nghệ doanh nghiệp doanh công nghệ như FPT nếu chúng ta biết rằng là nếu công nghệ thì nó chỉ là con con người là quan trọng nhất đúng không nếu FPT á, chúng ta thấy là quan con người là quan trọng nhất tức là cái người mà những người mà gọi là kỹ sư phần mềm nào toàn là giỏi thì chúng ta thấy doanh nghiệp có thể tăng trưởng mạnh nhưng có một số doanh nghiệp như là Secoton nhận thế thì à chúng ta thấy là sản phẩm là cực kỳ quan trọng đúng không sản phẩm quan trọng thế thì ở đây Dũng muốn nói câu chuyện đấy chúng ta phải quanh quẩn quanh quẩn trong là cơ bản là kỹ thuật và cuối cùng chúng ta sẽ trở thành một cái mớ bỏng bong mà không biết xử lý như nào thì trước khi mà Dũng nói về cái câu chuyện này thì Dũng muốn nói anh chị em là nếu ở đây chúng ta sẽ phải chia ra từng phần các cổ phiếu các cổ phiếu tăng trưởng anh chị em các cổ phiếu tăng trưởng thì bao giờ cũng phải có hàm lượng gì ạ? hàm lượng về cơ bản và hàm lượng về kỹ thuật phải song hành cùng với nhau các cổ phiếu tăng trưởng anh chị em nhá đây là Dũng đang nói về các cổ phiếu tăng trưởng tại sao chúng ta lại cần phải nói điều này bởi vì để một cái cổ phiếu tăng trưởng nó không thể đi theo dạng ngay nó không để đi theo tuần mà nó phải đi theo hàng nhiều tháng đúng không ạ anh chị em là các cổ phiếu tăng trưởng nó phải theo một quý hai quý ba quý hay là một năm hay không ạ nó phải theo nhiều thậm chí là nhiều năm nó mang tính chất nhiều năm nên chính vì vậy cái việc mà tạo ra một cái nền tảng cơ bản nếu chúng ta gì ạ thực ra phân tích cơ bản nếu anh chị em để ý một chút thì nó gì ạ dễ khó anh chị em ạ à, thực tế nó không khó đến mức anh chị em nghĩ đâu ạ bởi vì chúng ta này nếu bình thường anh chị em bỏ thời gian ra giả sử anh chị em bỏ thời gian ra khoảng độ 3 ngày hoặc 4 ngày anh chị em phân tích một cổ phiếu FPT FPT ạ anh chị em hiểu rõ sâu hết về cổ phiếu FPT thì gần như là sau sang năm sau năm nữa sau năm sau năm nữa là anh chị em thực tế là nó không có gì thay đổi nhiều lắm đâu thực tế nó không có gì thay đổi nhiều lắm sau một vài năm đâu chúng ta nhìn toàn bộ gốc rễ từ ban lãnh đạo thỉnh thoảng nó mới thay đổi thôi chúng ta nhìn toàn bộ chiến lược của nó theo có thể ba năm năm nhiều hơn chúng ta nhìn được hết ở cái ờ, toàn bộ chiến lược của nó hoặc là chúng ta nhìn về cổ phiếu thì ạ những cổ phiếu Techcombank một số cổ phiếu ngân hàng khác chúng ta có thể hiểu rõ được sản phẩm nó hiện tại sản phẩm chính của nó là gì cho vay bao nhiêu quy mô như nào hiện tại gì ạ à, nợ xấu của nó ra sao Đấy, tổng tài sản nó như nào tốc độ tăng tài sản nó ra sao tất cả những điều đó thực tế là nếu chúng ta phân tích một cái cổ phiếu ngân hàng thôi ạ chúng ta hiểu rõ một cái cổ phiếu ngân hàng thôi ạ là chúng ta có cách để phân tích tất cả các cổ phiếu ngân hàng khác nhau tại sao cổ phiếu gì ạ à? Vpbank nó lại tăng rất mạnh mà trong đó cổ phiếu Vietcombank nó không tăng bởi vì Vietcombank năm 2009 19 nó tăng rất mạnh rồi về lúc đó nó phát hành vốn còn VPBank vừa rồi nó cũng gì ạ muốn bán thoái vốn của nó sang một gì ạ cho một cái công ty khác nên đây cũng là một cái thông tin để giúp cho nhiều nhà đầu tư biết được là cổ phiếu này đang có thông tin và ờ, cấp thông tin này được gì ạ à? được được gì ạ à? được bắt đầu bung ra bung ra đang mang tính trạng bí mật đúng không bung ra các thông tin này tiếp tục bung ra ở dạng bí mật nên dần dần bí mật ở đây chúng là tôi nói cho anh chị biết anh chị em đừng nói ai khác nhé thì tôi xong anh chị em lại sẽ tiếp tục nói bị khác tôi nói cho anh biết anh chị em đừng nói cho anh khác nhé nên ở đây chúng ta biết rằng là những người mà làm tình báo đấy những người cực kỳ bí mật còn phần lớn chúng ta nói tôi nói cho anh chị em biết nhưng thực tế là sau khoảng độ 2 đến 3 tháng là tự nhiên mọi thứ đã biết hết rồi Đấy, chúng ta thấy không? nên ở đây có một câu chuyện Dũng muốn nói này tất cả những thiên tài chứng khoán anh chị em này tất cả những thiên tài thiên tài và thiên tài của chứng khoán thì họ không bao giờ nói cho chúng ta biết chúng họ mua gì đâu không mà nói đâu ạ à. thế mà trên thị trường thì chúng ta biết rằng là úi giời cả các group phím hàng một ngày phím 5 6 cổ phiếu đến 30 cổ phiếu ạ phím chúng ta 30 cổ phiếu của chúng ta cũng nhảy vào mua mua sau đó thì à, thỉnh thoảng vào một vài cổ phiếu này mua vào và quay đơ ra xong lại đổ lỗi cho mấy bạn phím hàng trong khi đó tầm nhận thức chúng ta nó quá quá thấp nên chúng ta cứ đi đổ lỗi và câu chuyện nó cứ tiếp tục quẩn quanh quẩn quanh đúng không nhớ anh chị em hỏi Dũng là bây giờ nếu mà anh chị em đang hỏi Dũng á, thì chính là đang phím hàng đấy thì chúng ta biết rằng là Dũng đang nói như vậy đúng không Dũng đang nói như vậy khác nào Dũng lại tiếp tục chửi vào chính mặt vào bản thân mình đúng không ạ nên khi mà Dũng gì ạ muốn phân tích bất cứ cổ phiếu nào Dũng phải phân tích chi tiết thì mới hướng dẫn anh chị em đầu tư được nên một ngày á, để phân tích thì nó chỉ khoảng 3 đến 5 cổ phiếu là nhiều đấy ạ còn Dũng nói là nói thật nhanh các cổ phiếu nào mua được hay không bán được thì anh chị em một là anh chị em theo dõi kênh một thời gian anh chị em biết còn một hai là gì ạ anh chị em là những học viên của Dũng anh chị em sẽ biết và thực tế thì ạ rất khó để phân tích một cổ phiếu bởi vì chúng ta cần gì ạ một cổ phiếu để phân tích kỹ thuật anh chị em đơn giản nữa cổ phiếu tăng trưởng thì nó cần phải phân tích kỹ thuật nhỉ cổ phiếu tăng trưởng cần phải phân tích kỹ thuật kết hợp với cổ phân tích cơ bản ok kết hợp với phân tích cơ bản đây là một người gì ạ có thể rất là đáng thương ok tôi biết là bạn rất là đáng thương bởi vì bạn chưa được gì ạ tiếp cận một hệ thống đầu tư tuyệt vời này nên khi bạn nói điều này bạn đã gì ạ từ chối nhận những cái gì ạ tận nhận những cái lời hệ thống đầu tư tốt nên có thể trong một vài phút nữa sẽ có bạn hỗ trợ ao cho bạn ao của nhóm thế thôi ạ tại vì ờ, ở hệ thống này sẽ gì ạ không dành cho những người đủ lỗi không dành những người mà suốt ngày kêu ca phản nàn và chúng ta chỉ biết rằng là hệ thống này chỉ dành những người hành động chịu trách nhiệm và đặc biệt là đầu tư phải có quy trình thế thôi ạ đúng không phải có quy trình thế thì ở đây chúng ta sẽ nói tiếp tục là câu chuyện nó ở đây đó chị ạ khi anh chị em phân tích chúng ta có một hệ thống đó là chúng ta phải phân tích về xu hướng trước ạ anh chị em phải biết là cổ phiếu chúng ta đang làm xu hướng xuống gì ạ trung hạn ngắn hạn hay dài hạn đang giai đoạn tích lũy hay là giai đoạn phân phối đang giai đoạn 4 hay là giai đoạn 3 đang giai đoạn gì ạ à? một hay giai đoạn hai các con phải biết nó đang nằm ở giai đoạn nào chứ không phải là chúng ta đang ở đỉnh sau đó một vài đỉnh nó giao dung nó lớn và bán đi hôm sau lại tăng tiếp và bắt đầu chúng ta cảm giác là ơ tại sao hôm trước cái ông này ông ở bán hôm sau lại tăng và chúng ta cứ tiếp tục nhìn vào một cái cái gì ạ à? nhìn vào cứ nó biến động như vậy và cảm giác là đau khổ được mất được mất đấy là những người nhà đầu tư thất bại còn những nhà đầu tư thành công họ biết điều đó họ có thể rút ra rút sớm sớm hơn bản thân Guionel đã rút ra khỏi thị trường trước khoảng 2 đến 3 tháng trước khi thị trường rơi xuống rất là mạnh bản thân khi mà trong quá trình đầu tư thì Dũng cũng hướng dẫn các anh chị đặc biệt là các gì à, cộng đồng DVD của mình có thể rút ra thị trường sớm hơn bình thường câu hỏi tại sao lại phải rút ra thị trường sớm hơn thị trường anh em biết không ạ tại sao phải rút ra sớm hơn thị trường tại sao rút ra sớm hơn thị trường so với người khác bởi vì anh chị em đã được dũng hướng dẫn cho mua sớm hơn người khác rồi đúng không ạ dũng hướng dẫn cho chúng ta bắt đáy thực ra không phải bắt đáy mua đúng khi một cổ phiếu tạo định tạo một xu mới anh chị em đã được dũng hướng dẫn mua ở trong cái thời điểm bùng nổ theo đà rồi chúng ta đã có một cái cổ phiếu mua vùng đầu theo đà rồi và đến thời điểm này nhiều anh chị em đã lãi trên 50 phần trăm rồi có những anh chị em lãi 160 thậm chí có anh chị em lãi 4 à 100 400 phần trăm thế tại sao ở trong lúc mà chúng ta thợ là thị trường nó đang gì ạ không an toàn mà chúng ta lại phải giữ cổ phiếu đó đấy là cái điều đầu tiên anh chị em có thể hiểu đơn giản nữa nên ở đầu tiên tất cả mọi cái là cái phân tích ở đây chúng muốn nói là xu hướng là bạn nên nó phân tích kiểu gì thì phân tích thì chúng ta cần phải biết là phải nắm được rõ là xu hướng cổ phiếu chúng ta đang đâu vậy khi mà chúng ta nắm rõ được xu hướng ở đâu thì chúng ta biết là xu hướng có thể ngắn hạn xuống trung hạn xuống dài hạn và xu hướng đang đi lên hay xuống đi xuống thì tất cả điều này chúng ta phải nắm rõ được nhìn với bức tranh toàn cảnh phải hết bức tranh toàn cảnh phải nắm rõ được toàn bộ bức tranh toàn cảnh rồi thì lúc đó chúng ta mới phân tích được cơ bản lúc này chúng ta mới phân tích cơ bản anh chị em ạ à. lúc này chúng ta mới mang cơ bản ra để xem cổ phiếu này đang đầu tư giá trị hay đầu tư tăng trưởng với những cổ phiếu đầu tư giá trị thì không bao giờ có thể mua theo chủ nghĩa tăng trưởng các à, bạn nhớ lại comment này các cổ phiếu đầu tư giá trị thì không bao giờ mua theo xuống đi lên cái này là cái không ai nói các bạn biết là các cổ phiếu đầu tư giá trị không bao giờ có thể được phép đầu tư trong xu hướng tăng mà nó chỉ được phép đầu tư trong xu hướng giảm thôi ạ tức là khi một cổ phiếu giảm giảm giảm giảm đặc biệt là chu kỳ giảm thì nhiều cổ phiếu do quá bán nên nó giảm thấp hơn giá trị thực của nó còn các cổ phiếu này nếu đầu tư chu kỳ tăng trưởng thì không bao giờ nó lên được giống như cổ phiếu gì ạ Vietcombank còn khi các cổ phiếu tăng trưởng mà nó ở trong chu kỳ tăng trưởng thì nó sẽ tăng rất là mạnh nên chúng ta chỉ tập trung vào những cổ phiếu gọi là cổ phiếu dẫn dắt cổ phiếu gọi là cổ phiếu đầu bảng cổ phiếu gọi là cổ phiếu gì ạ à, mạnh nhất thị trường ok ạ thế thì câu hỏi đặt ra này thị trường chúng ta đã đặt ra câu hỏi tiếp ạ thế thì khi mà chúng ta nắm rõ được cơ bản đúng không nắm rõ được cơ bản thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần cơ bản một đã giúp cho chúng ta chúng ta có thể giải ngân được quy mô lớn anh chị em có thể đầu tư 1 tỷ 2 tỷ 10 tỷ 50 tỷ 100 tỷ và nhiều hơn số nữa nên ở đây yếu tố cơ bản một là giúp cho chúng ta hiểu rõ được cái cổ phiếu đó có tốc độ tăng trưởng như nào cộng với những yếu tố về kỹ thuật tức là chúng ta nắm rõ được cái cơ bản thật là tốt rồi rất tốt rồi thì chúng ta biết cái khả năng cổ phiếu đó khả năng dẫn dắt là bao xa dẫn dắt như thế nào nên yếu tố cơ bản giúp chúng ta có thể nâng quy mô vốn lên nâng NAV chúng ta từ 1 tỷ lên 5 tỷ 10 tỷ 50 tỷ 100 tỷ bằng chỉ tập trung vào yếu tố cơ bản thôi nếu không có yếu tố cơ bản thì bạn không bao giờ giải ngân được số vốn lớn các bạn hiểu không? không bao giờ giải ngân được số vốn lớn nếu mà những yếu tố cơ bản không đáp ứng được nên ở đây Dũng muốn nói anh chị em rằng là tuy rằng là Dũng ở trong chương trình livestream Dũng không bao giờ nói về cơ bản hoặc là nói ít thực ra không phải nói nhưng nói ít thôi ạ nhưng các bạn biết rằng là rõ ràng cái phần cơ bản đặc biệt là các cổ phiếu tăng trưởng nó chạy theo xu hướng chạy theo chu kỳ mà bao giờ nó cũng là cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất thị trường mà không mua được cổ phiếu mạnh nhất không mua được cổ phiếu tốt nhất thị trường không mua được cổ phiếu dẫn đầu thì chúng ta chỉ mua bét bảng và cũng giống như bạn vừa rồi ấy lại tiếp tục có những lời lẽ gì ạ à? thiếu thiếu tích cực nếu không muốn nói là gì ạ à? đau khổ đúng không thực ra hành động nhiều nó cũng không có kết quả đâu hành động nhiều phải dựa trên chiến lược tư duy đúng anh chị em này phải dựa trên chiến lược tư duy đúng tại vì nếu chúng ta hành động nhiều quá mà đặc biệt hành động trong chu kỳ đi xuống cứ mua bất đáy mua bất đáy thì cháy tài khoản bất cứ lúc nào đúng không cháy tài khoản bất cứ lúc nào vậy khi anh chị em nắm rõ được những yếu tố về gì ạ về cơ bản rồi thì một cái thử nghiệm lần nữa anh chị em là thử nghiệm lần nữa đó là anh chị em sẽ xem là cổ phiếu đó đang được big boy mua vào hay được bán ra big boy mua vào cơ cơ bản xuống tốt rồi cơ bản tốt rồi nhưng vẫn phải phân tích xem là big boy đang mua vào hay bán ra đây một phần kia rất quan trọng mà Mac Mini nói qua thôi nhưng Dũng đã nói rất là sâu anh chị em đọc rất nhiều sách Dũng tin chắc rằng là những cuốn sách đó chỉ đáp ứng cho chúng ta một phần rất nhỏ đấy ạ một phần rất là nhỏ đấy anh chị em ơi một phần rất là nhỏ thế thì khi mà chúng ta thấy là những cái yếu tố cơ bản có rồi ạ xu hướng có rồi thì chúng ta cần phải phân tích về các mẫu hình mẫu hình đơn giản nó là giống như mô hình mô hình của thế giới động là mô hình chuỗi mô hình của gì ạ KFC là mô hình chuỗi các gì ạ mở rất nhiều mô hình của gì ạ các cộng mô hình của tất cả các cửa hàng nếu chúng ta hiểu về các chuỗi gì ạ chuỗi kinh doanh mô hình đó làm sao để chúng ta gì ạ nó bán sản phẩm đó là gì ạ thực ra khi nó mở rộng càng nhiều chuỗi thì bắt đầu nó lại phát hành ra nó phát hành thêm thì nó lại được được nhiều tức là khi nó phát hành thêm thì giá trị doanh nghiệp nó tăng lên và bắt đầu nó lại tiếp tục bán vốn thoái vốn cho các cột chiến lược khác tức là cách thức của nhựa chiến lược kinh doanh đó nên nếu chúng ta hiểu về từng chiến lược kinh doanh thì chúng mới biết rằng là chiến lược kinh doanh đó là gì ok thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là thế sẽ có hai dạng một dạng thứ nhất là nếu anh chị em một bạn có một cái số vốn khoảng 300 triệu thì à, theo Dũng thì anh chị em có thể sử dụng một chiến lược đó là chiến lược lướt sóng đó. chiến lược sóng là sự trong dũng có một chiến lược đất sóng đó là xu hướng dòng tiền thì cái chiến lược đất sóng này bởi vì quy mô của bạn nhỏ nên bạn sử dụng chất sóng lướt sóng lãi khoảng 20 25 phần trăm bạn, bạn bán ra và bạn sử dụng chiến lược này để quay vòng vốn thì trong thời gian ngắn có thể trong thời gian 6 tháng là bạn có thể đạt đến một lợi nhuận 100 phần trăm nhiều hơn và tương tự như vậy bạn luôn luôn tạo ra một cái vòng quay bởi vì trong đầu tư chứng khoán thì có ba cái phần để tạo ra lợi nhuận lớn một là gì ạ một là chúng ta sử dụng margin thứ hai là gì chúng ta sử dụng gì chiến lược lướt sóng hay chúng ta tạo ra vòng quay số 4 là chúng ta sử, sử dụng là trong một thì chu kỳ chúng ta tạo ra bao nhiêu lần quay Đấy. đã sử vừa đầu rồi chúng ta mua được cổ phiếu thép sau đó chúng ta chuyển sang mua cổ phiếu gì ạ ngân hàng tiếp tục chúng ta chuyển sang mua cổ phiếu gì ạ cổ phiếu chứng khoán và tới đây chúng ta lại tiếp tục chuyển sang mua một vài cổ phiếu vẫn đang chạy nốt có thể ngân hàng có thể bất động sản có thể chứng khoán có thể một số cổ phiếu đang chạy nốt và chúng ta kết thúc chu kỳ một bạn nó hỏi là tại sao phải một tháng tại sao phải nhiều hơn bởi vì trong cái đoạn cuối của chu kỳ nó rung lắc rất là mạnh đoạn cuối chu kỳ lên xuống lên xuống nhiều cổ phiếu nó rơi tự do nó rơi đến gì ạ hai ba phiên nó có thể rơi xuống rất là sâu và giai đoạn này nó chỉ tập trung các cổ phiếu penny nó chỉ uh, tăng rất là mạnh thôi thế tại sao chúng ta cũng rút ra là giai đoạn đầu chúng ta đã kiếm được 50 100 thậm chí là 200 phần trăm rồi tại sao chúng ta vẫn phải giữ đến cuối chu kỳ tại sao chúng ta vẫn phải giữ cuối chu kỳ nên ở đây chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta cần phải à, mỗi một giai đoạn chúng ta phải sử dụng chiến lược khác nhau dẫn cuối chu kỳ chúng ta chỉ sử dụng khoảng 30 hoặc 50 là nhiều lợi nhuận của mình để tiếp tục đầu tư với những cổ phiếu đầu cơ bởi vì ở rất cuối chu kỳ là những cổ phiếu đầu cơ tăng rất mạnh anh chị em nhỉ các cổ phiếu penny đầu cơ tăng rất mạnh nên chúng ta chỉ dùng một phần nhỏ tài sản chúng ta để tiếp tục đầu tư hoặc anh chị em nào hiểu về đầu tư phái sinh thì chúng ta chỉ sử dụng một lượng nhỏ tiền để chúng ta đầu tư phái sinh chúng ta không thể tham lam suốt ngày mua mua bán bán được và có một câu chuyện như này thông thường á thành công mà không có sự mãn nguyện là thất bại ở đỉnh cao vậy Dũng muốn nói để chứng minh anh chị em cái điều này thành công mà không có sự mãn nguyện là thất bại ở đỉnh cao và anh chị em nói thật luôn ạ, bao nhiêu anh chị em đã có mức lợi nhuận trên 50 phần trăm rồi ạ đầu tiên thì có thể 30 phần trăm lên 4 phần trăm mong ước là một năm lợi nhuận 50 phần trăm nhưng bây giờ lợi nhuận trên 50 phần trăm rồi mà cảm giác không thấy vui thì có thể comment cho Dũng số 4 đúng không ạ tức là lợi nhuận trên 50 phần trăm nữa. trước đó thì chúng ta mơ ước có 50 phần trăm nhưng bây giờ trên 50 phần trăm mà không thấy vui thì comment số 4 Dũng sẽ nói một cái bài học này để anh chị em thấy rằng là rất quan trọng comment số 4 ạ đấy anh chị em thấy không nên nhiều người đấy là 50 phần trăm đây họ comment số 4 rất là đông này, họ vẫn chưa thấy vui bởi vì à, tiềm thức chúng ta chỉ hưởng ứng tất cả những lần anh chị em đầu tư mua bất cứ lần nào thành công cần phải ăn mừng phải ăn mừng với tất cả những thành quả chúng ta có ăn mừng với tất cả thành quả chúng ta có vì khi chúng ta ăn mừng thì nó sẽ cho chúng ta nhiều hơn khi chúng ta ăn mừng có phải là khi đến lúc mà chúng ta đang có lợi nhuận 50 trên 50 phần trăm này thì bắt đầu chúng ta đưa ra kỷ luật gì ạ kỷ luật đầu tư bắt đầu lỏng hơn đúng không ạ chúng ta mua cổ phiếu bắt đầu có gì ạ cái ý thức kém hơn đúng không ạ mọi thứ bắt đầu chúng ta cảm giác là gì ạ mọi thứ bắt đầu chúng ta cảm giác là đưa ra thường là cái gì ạ? kế hoạch mọi thứ chúng ta bắt đầu bỏ ra tất cả mọi thứ bắt đầu chúng ta không tập trung vào nữa nên chính vì vậy lúc đó gì ạ lúc đó thị trường bắt đầu nó đạt đỉnh và khi nó đạt đỉnh vì kỷ luật chúng ta yếu nhất nên chúng ta gì ạ bỏ qua sau đó chúng ta giống như cái bài học của con gà tây ấy, của Gil đó là chúng ta để cứ để mỗi một lần chúng ta đã có lợi nhuận 100% rồi sau đó lợi nhuận chúng ta nó giảm xuống 90 phần trăm sau đó chúng ta mong muốn là lợi nhuận nó về năm 100% nó bán sau đó lại giảm 80% sau đó chúng ta lại mong 90% cho nó bán sau đó là giảm 70% chúng ta lại mong muốn là nó lên 70% cho nó bán và dần dần cứ dần dần mà chúng ta biến mất và như vậy chúng ta có những bạn đã lãi được 400% và sau đó kết thúc chu kỳ chỉ yeah, dạ, tự lỗ ngược lại 30% đơn giản thôi ạ à. lãi 400 và kết thúc chu kỳ lại âm 30% câu chuyện đó là câu chuyện rất bình thường trong đầu tư nên ở đây chúng ta thấy là nhiều cái chúng ta tưởng là vô lý nhưng thực ra là rất có lý nên một số anh chị em lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì, à, thì à, hãy theo hết à, theo dõi nhưng đừng có nói rằng là nó chém gió hay là gì ạ à, đo lường đi ạ à. khi là đo lường anh chị em chém gió thì chứng minh cái chữ chém gió nó ở đâu cho con số đi ạ à. xem là cái gì chém gió đúng không lấy cái, cái điều gì chém gió được tại vì kiến thức ở đây là phân tích kỹ cụ thể rõ ràng đỉnh khi nào thị trường đỉnh đều phân tích rất kỹ khi nào đáy đều phân tích rất kỹ khi nào cổ phiếu dẫn đầu đều phân tích rất kỹ chi tiết rõ ràng thì vậy chém gió là chém ở đâu ạ đơn giản thế thôi ạ nên khi mà nói chém gió mà gì ạ mà không chém gió thì chính chúng ta là người chém gió thế thôi nên ở đây tất cả mọi thứ Dũng là một cái người mà muốn hướng dẫn chúng ta ở ở Việt Nam nếu anh chị em để ý một chút ạ rất khó để có một cái hệ thống như dung chia sẻ rất khó luôn ạ à. Dũng không muốn nói rằng là gần không có đâu ạ thì phần lớn nếu chúng ta để ý mọi thứ đều rất là chung chung mà chúng ta làm cái gì chung chung là không có sự thật chúng ta mới nói chung chung đúng không nó chung chung là không có sự thật hoặc là sự thật không đáng tin cậy thì mới chung chung mà chúng ta lại thích nghe rất thích cái gì ăn sẵn mà làm gì có đồ ăn sẵn ok thì tất cả những điều này chúng ta tích rất nhiều thứ chúng biết rằng là thị trường vẫn còn những cái cơ hội để chúng ta bước vào một chu kỳ mới nên uh, sẽ có những cái buổi livestream trực tiếp gián tiếp và để giúp chúng ta hiểu rõ về thị trường mong rằng là chúng ta sau những chu kỳ này chúng ta có được gì ạ nhiều lợi nhuận giữ được tiền và có thể tham gia những chương trình ít nhất của Dũng là gì ạ xuống dòng tiền tại vì Dũng biết rằng là anh chị em cứ đơn giản nữa nếu bình thường một những người mà học một cách gì ạ căn bản không cần nhiều trên YouTube thôi chúng tin chắc là đã có lợi nhuận vượt trội so với nhóm khác còn nếu chúng ta chỉ tham gia học xuống dòng tiền ứng dụng một cách thì hoàn chỉnh thì lợi nhuận cũng rất, xa so với các nhóm khác rồi còn nếu chúng ta học một cái gói cực ạ đầy đủ và thực hiện như những cái gì mà Dũng chia sẻ thì chắc chắn sẽ vượt xa rất nhiều kỳ vọng nhưng ngược lại sẽ có những người càng học lại càng đi xuống càng học càng đi xuống bởi vì chúng ta học chúng ta chỉ mong muốn là có một cổ phiếu nào phím đấy thì không bao giờ có thể thay đổi được cả nên kể dù cái hệ thống nào đến thôi chúng ta đi học phát triển bản thân nhiều người bỏ ra năm sáu trăm triệu đi học nhưng cuối cùng chả chả có tức là ra khi mà tốt nghiệp thì chả được cái gì cả thậm chí là mất tiền nên ở đây nó tiền nó rất là quan trọng nhưng nếu chúng ta không áp dụng những kiến thức không áp dụng những cái quy luật khi không nắm rõ được những quy luật để trong quá trình đầu tư thì chúng ta cũng sẽ trả giá rất đắt nên là cái phần cuối cùng mà Dũng muốn nói anh chị em là chúng ta phải kết hợp giữa phân tích cơ bản phân tích cơ kỹ thuật vào những thời điểm đặc biệt là trong xu hướng đi lên ở giai đoạn 2 thì gần như là mua là thắng còn ngược lại nếu chúng ta đầu tư gọi là lướt sóng uh, từ 300 triệu đổ xuống chúng ta không phải cần phần phân tích cơ bản nhiều lắm chúng ta không phải cần phân tích quá nhiều về cơ bản chúng ta chỉ cần đầu tư lướt sóng thôi nhưng quan trọng là một cổ phiếu mà có cơ bản tốt đến mấy mà nó không có phân tích kỹ thuật thì đừng có mua tuyệt đối không mua khi một cổ phiếu có tốt đến mấy mà nó chưa đưa ra gì ạ à? những tín hiệu về phân tích kỹ thuật thì không bao giờ mua được phân tích cơ bản nó giống như một cái xe xe Mercedes ạ à. Mercedes một xe chúng ta gọi là mới luôn ạ à. S300 chẳng hạn như thế thế thì khi mà chúng ta có cái một cái xe rất là đẹp đủ đầy xăng tất cả mọi thứ ngon rồi à. câu chuyện cái xe này nó giống như cái cơ bản tốt đó nếu cái xe này mà chúng ta đi trên đường cao tốc thì điều gì sẽ diễn ra còn nếu xe này mà chúng ta lại đưa ra núi để chúng ta đi thì điều gì diễn ra nên cũng là một cái xe đẹp đấy cũng là cơ bản nó nhưng nếu chúng ta đi trên đường cao tốc thì điều gì sẽ khác nó sẽ khác hẳn với một cái xe đi rồi cho ra gì ạ cát để đi cho ra đường núi để đi chắc chắn là không đi được nên cơ bản tốt đến mấy mà nó đang trong xuống thị trường đi xuống hoặc nó gặp một cái vấn đề của thị trường thì nó không mở lên được nên chúng ta cứ đừ, đừ có đường mua cơ bản mà chúng ta không hiểu rõ về kỹ thuật thì chúng ta cũng thể rất dễ bị thất bại trong đầu tư chứng khoán nên ở đây nếu đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần phải hiểu rõ về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật và một cái hệ thống phân tích kỹ thuật cơ bản mà có thể giúp nhà đầu tư cá nhân từ diện nội trợ từ nhà đầu tư gọi là công nhân anh chị em là công nhân cũng có thể kiếm được lợi nhuận anh chị em là bác sĩ anh chị em à, bộ đội rất nhiều anh chị em bộ đội công an đều học dũng ạ à, rất nhiều anh chị em thậm chí là các quỹ anh chị em là các quỹ cũng học dũng nên hệ thống này nó không phải dành cho nhà, nhà đầu tư cá nhân mà đã dành cho nhiều quỹ đang học các chương trình này nên nó không phải dành cho nhà đầu tư cá nhân thường anh chị em đều biết nên chính vì vậy cái hệ thống này dành cho rất nhiều các nhà đầu tư các chiến lược khác nhau nên nếu chúng ta hiểu rõ được thì chúng ta mới chiến thắng được thị trường và nếu anh chị em có thể mua những cuốn sách của Mac Mini, William O'Neill, Lee Moore, uh, Davat Davat thì Dũng không đánh giá cao lắm uh, hoặc là một cái chiến lược đầu tư tăng trưởng thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn là thị trường nó có những điều gì và nhớ là một cuốn sách mới đó là cuốn sách làm thế nào đầu tư chứng khoán các bạn vào YouTube các bạn nghe cũng được nó có để làm thế nào để đầu tư chứng khoán của Lý Mo bạn search như thế các bạn nghe bạn sẽ hiểu được thị trường nó sẽ gì ạ? cần những cái gì ạ? cần những cái nguyên lý như nào để giúp chúng ta thành công một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã lắng nghe theo dõi chương trình chia sẻ buổi trưa hôm nay chúc anh chị em đầu tư thành công và hẹn gặp lại chúng ta vào những chương trình tiếp theo xin cảm ơn ạ